Chào dạ, các bạn nha Thì hôm nay mình sẽ reaction video là Thế chiến một Của Thanh 3HM nha các bạn Đào luôn Và luôn nha các bạn Chào mọi người Thế kỷ 20 là cột mốc thời gian mà kinh tế, văn hóa, công nghệ của nhân loại phát triển ở mức thịnh vượng và để quyết định xem ai là kẻ mạnh nhất thế giới. Các quốc gia quyết định sẽ đấm nhau. Vào năm 1914, thế giới đã xảy ra một cuộc chiến tranh có quy mô lớn chưa từng có và nó được mệnh danh là cuộc chiến tranh kết thúc mọi cuộc chiến tranh. Ngày nay chúng ta được biết với cái tên là đây là bản đồ thế giới của thế kỷ 21 Chỗ này là Việt Nam này Và đây là bản đồ thế giới của thế kỷ 20 Các bạn có thể thấy diện tích của các quốc gia rất khác so với thế kỷ 21 Lúc này Việt Nam thậm chí còn chưa có tên trên bản đồ Trong đầu thế kỷ 20, hầu hết các nước phương Tây đều đi theo chủ nghĩa đế quốc thực dân Đơn giản cho mọi người dễ hiểu thì chủ nghĩa thực dân nghĩa là nước mạnh sẽ đem quân đi bắt nạt các nước yếu để bành trướng lãnh thổ bóc lột và ăn cướp tài nguyên của họ, làm giàu cho nước của mình. Và cái tư tưởng mất dạy này đã hình thành tại châu Âu từ thế kỷ 16. Anh, Pháp và Nga là ba nước đế quốc phát triển sớm nhất và đã chiếm được hầu hết các quốc gia ở châu Phi và châu Á làm thuộc địa. Ví dụ như Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp trong vòng 65 năm. Và lúc này, Đức nổi lên như một nước đế quốc mới. Nền kinh tế của Đức lúc này đã vượt qua Pháp và đứng thứ hai trên thế giới. Tuy nhiên vì phát triển muộn nên Đức đã hết phần Hầu hết lãnh thổ trên thế giới đều đã bị Anh, Pháp, Nga chiếm làm thuộc địa từ trước. Đức muốn lãnh thổ của mình rộng hơn và giàu hơn nữa. Vì thế, Đức này sẽ âm mưu bắt Anh, Pháp, Nga phải chia bớt đất cho mình. Tuy nhiên một mình Đức thì không đủ sức. Vậy nên Đức đã alo cho Áo Hung và Ý. Nếu giúp tao cướp đất của Anh, Pháp, Nga, tao sẽ khao chúng mày uống trà sữa. Nhớ là nhiều chân trâu vào đấy nhá. Vậy là Đức, Áo Hung và Ý quyết định thành lập băng đảng và đặt tên là băng liên minh chuẩn bị vũ trang để đi cướp đất và phân chia lại thế giới Biết được thuộc địa của mình đang bị dòng ngó, Anh, Pháp, Nga cũng rủ nhau lập băng nhóm và lấy tên nhóm là băng hiệp ước. Sau đó, cả hai băng nhóm thu nạp thêm đồng đội là các quốc gia khác và bầu không khí của trái đất lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Về cơ bản, các quốc gia đã phân chia thành hai phe chính trị đối lập và trong trạng thái sẵn sàng đấm nhau. Thế giới bây giờ giống như một quả bom, chỉ cần chặn nhẹ sẽ phát nổ. Áo Hung thuộc băng Liên minh còn Serbia thuộc băng Hiệp ước nên hai nước này rất ghét nhau. Và một ngày đẹp trời, thái tử của Áo Hung cùng vợ của ông ta đi dạo phố bằng một chiếc xe mui trần. Biết trước được lịch trình của họ, Sebria đã phái một tên sát thủ để ám sát hoàng tử áo hung. Tên sát thủ chờ sẵn để ném bom vào xe của họ. Tuy nhiên quả bom này không trúng xe của thái tử mà lại trúng chiếc xe của đoàn tùy tùng phía sau. Vụ ám sát thất bại, thái tử chạy trốn. Và cuối cùng là chiến tranh thế giới thứ nhất đã không xảy ra. Nhưng mà không, thái tử đã quyết định quay lại bệnh viện để hỏi han những người bị thương trong đoàn tùy tùng. Và thật tình cờ, thái tử đã chạm mặt tên sát thủ đã giết hụt ông trước đó. Và tên sát thủ đã ban cho thái tử một phát súng ân huệ Chính phủ Áo Hung tức điên lên vì chuyện này và họ đổ lỗi cho Serbia có liên quan đến vụ này, mà trên thực tế là có liên quan thật. Tuy nhiên, Áo Hung không có bất kỳ một chứng cứ nào để đấm Serbia, vậy nên Áo Hung quyết định viết một bức tố hậu thư và gửi cho Serbia để cá khịa. Trong bức thư, Áo Hung yêu cầu Serbia làm những điều vô cùng vô lý và lại còn phải phản hồi trong vòng 48 giờ nếu không Áo Hung sẽ phát động chiến tranh. Và Serbia quyết định không thèm phản hồi bức thư của Áo Hung, vì thế Áo Hung tuyên chiến với Serbia. Thực ra, Áo Hung không hy vọng Serbia sẽ phản hồi bức thư mà chỉ đơn giản là Áo Hung sử dụng bức thư để cá khịa và lấy cớ hợp lý hóa cho việc phát động chiến tranh. Áo Hung đã gọi cho đồng bọn là Đức cùng tham gia đánh hội đồng Serbia và Đức cảm thấy khá hứng thú với vụ này. Serbia thấy thế cũng alo cho đồng bọn là Nga và nhà Nga bảo kê. Ngày 28 tháng 7 năm 1914, Áo Hung nổ phát súng đầu tiên vào lãnh thổ của Serbia. Nga ngay lập tức ra quân để bảo vệ người huynh đệ Serbia thấy người anh em áo hung bị Nga bắt nạt, Đức cũng không thể ngồi nhìn và chính thức tuyên chiến với Nga. Mặc dù Nga khá to xác nhưng về khả năng quân sự thì lại khá đợt độn, vậy nên Nga đã quyết định alo cho Pháp. Nga rủ Pháp đánh hội đồng Đức, Đức đã viết một bức tố hậu thư gửi đến cho Pháp và yêu cầu Pháp không tham chiến. Tuy nhiên, Pháp vẫn còn cay việc từng bị Đức cho ăn hành trong cuộc chiến tranh Pháp phổ trước đó và bị Đức cướp mất hai thành phố. Và đây là một dịp tốt để trả thù. Thế là Pháp quyết định tuyên chiến với Đức. Ngoài ra, Pháp đã rủ Anh tham gia cùng. Ê anh, nhớ tao mà bị ăn hành thì nhớ cứu tao đấy nhá. Anh đã quyết định không dây vào vụ này. Lúc này, Đức đang ở trong tình thế bị kẹp giữa Nga và Pháp. Và ông tướng này đã có một ý tưởng. Nga rất chậm chạp nên sẽ mất ít nhất là 40 ngày để chuẩn bị binh lực. Vậy trong 40 ngày đó, ông ta sẽ dồn quân về hướng Tây cho Pháp ra bã, sau đó sẽ dồn quân về hướng Đông, phang vỡ mặt Nga và cuối cùng chiến tranh sẽ kết thúc, Đức sẽ là bá chủ châu Âu. Sở dĩ Đức rất tự tin mình sẽ chiến thắng, vì thời điểm này Đức nổi tiếng là một quốc gia cực kỳ hung bạo có một quân đội cực kỳ thiện chiến và sở hữu rất nhiều các loại vũ khí quân sự cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên, Pháp có rất nhiều pháo đài phòng ngự dọc biên giới Đức và Pháp. Để có thể hạ được hàng rào pháo đài này sẽ mất rất nhiều thời gian và 40 ngày là không đủ. Vậy nên Đức đã chơi móc lốp Pháp bằng cách dẫn quân lính đi xuyên qua Bỉ và đánh vào khu vực Pháp không phòng vệ. Và Đức muốn Bỉ phải giữ bí mật về chuyện này. Bỉ là một nước trung lập, tuy nhiên Bỉ đã không ngồi yên khi thấy quân Đức xâm phạm lãnh thổ. không ngờ là quân đội Bỉ cũng khá mạnh và việc phải chiến đấu với Bỉ đã làm Đức di chuyển chậm lại khá nhiều so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, Bỉ vẫn không phải là đối thủ của Đức. Trên đường hành quân qua Bỉ, quân Đức đã tiện tay tàn sát rất nhiều dân thường và linh mục, vì thế hình ảnh của Đức trở nên xấu đi rất nhiều trong mắt bạn bè quốc tế. Mỹ là một nước trung lập và Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson đã đóng vai Chúa Giêsu khi ra sức khuyên ngăn các quốc gia châu Âu hãy ngưng chiến và làm hòa. Tuy nhiên, một bộ phận người Mỹ gốc Đức đã ra sức ủng hộ quê hương trong cuộc chiến, nhưng khi nghe được một số hành động phá hoại tàn bạo của quân Đức tại Bỉ, họ trở nên bớt ủng hộ hơn. Anh là một nước thuộc phe hiệp ước, nhưng anh không muốn dây vào vụ này. Tuy nhiên khi thấy hành động mất dạy của Đức đối với một nước trung lập là Bỉ, anh lo ngại Đức sẽ thừa thắng xông lên và trực tiếp tấn công vào lãnh thổ của mình. Vậy nên anh đã gửi một tối hậu thư cho Đức và yêu cầu Đức rút quân khỏi Bỉ. Tuy nhiên Đức đã phớt lờ. Vậy nên anh đã quyết định tham chiến để đập cho Đức chừa thói bố láo. Vụ phá hoại của quân Đức tại Bỉ đã vang tiếng khắp châu Âu và kế hoạch đánh lén Pháp đã bị bại lộ. Pháp đã biết được âm mưu của Đức nên đã kịp thời phòng ngự khu vực biên giới Bỉ Pháp. Anh cũng gửi quân đến để yểm trợ cho Pháp. Cuộc chiến giữa Anh Pháp Đức diễn ra ác liệt tại đây. Mặc dù được Anh yểm trợ nhưng quá trình đánh đuổi quân Đức không hề dễ dàng vì Đức có những vũ khí quân sự cực kỳ hiện đại và chỉ còn một chút nữa là Đức chiếm được Paris thì Ở phía đông, Nga đã chuẩn bị xong binh sĩ sớm hơn nhiều so với Đức dự tính ban đầu là 40 ngày và Nga đã bắt đầu bắn phá vùng biên giới Nga-Đức và Nga-Á Áo Hùng, mày xử lý bọn Nga nhá. Ok, nhưng quân đội Áo Hùng khá là yếu. Chỉ huy của Áo Hùng là anh chàng này. Mặc dù sở hữu một gương mặt khá đẹp trai và hợp gu mình, tuy nhiên ông anh này chỉ huy không được thông minh cho lắm. Anh chàng liên tục bỏ qua lời khuyên của Đức và chỉ hành động theo ý mình nhưng mà khi gặp rắc rối thì lại bắt Đức giải cứu. Đức không còn cách nào khác và đành phải rút bớt quân ở mặt trận Pháp phía Tây sang phía Đông để yểm trợ cho Áo Hùng. Và đây là cơ hội cho Pháp. Pháp dồn tổng lực đẩy lùi quân Đức và bảo vệ được Paris. Tuy nhiên đến vị trí sông Man, thì quân Pháp đã quá kiệt quệ nên không thể tiếp tục truy kích, quân Đức cũng vậy và cả hai phe chuyển sang thế phòng thủ bằng cách đào chiến hào và cố thủ dưới mặt đất và cuộc chiến này ngày nay được biết với cái tên là chiến tranh chiến hào. Cuộc chiến đi tới hồi bất phân thắng bại, không phe nào nhường phe nào. Các chiến hào dần được mở rộng tới 780 cây số từ biển Bắc cho đến biên giới của Thụy Sĩ, có hàng chục cuộc xả súng và ném bom diễn ra trong một ngày. Bạn chỉ cần sơ sẩy thôi. Ủa sao được những công này nữa trời? Có lên mặt đất tôi chỉ một chút. Bạn chết rồi ai review phim vậy ông chết rồi ai review phim sẽ hạ bay đầu ngay lập tức vì mưa đạn của quân địch hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng chỉ để chiếm một vài km đất cuộc sống dưới chiến hào vô cùng cực khổ các chiến hào thường bị ngập và không thoát nước chân của các binh sĩ bị bợt ra do ngâm nước quá lâu ngoài ra môi trường ẩm ướt dưới chiến hào cũng tạo điều kiện cho chuột và các loại vi khuẩn sinh sôi và phát triển các binh sĩ phải sống chung với xác chết mùi thối và các loại dịch bệnh và cuộc sống của họ dưới chiến hào cứ kéo dài như vậy trong vòng 4 năm Tóm lại, ban đầu Đức định cho phát ra bã trong vòng 40 ngày nhưng kết quả là sau 4 năm vẫn bất phân thắng bại, kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của Đức đã bị phá sản. Nhìn toàn cảnh cục diện, lúc này Đức đang bị kẹt ở giữa, phía Tây là Pháp, phía Đông là Nga, đàn em là Áo Hung thì quá vô dụng. Tình trạng này kéo dài thì càng bất lợi cho Đức. Vì vậy, Đức đã quyết định giảm bớt số lượng binh sĩ ở phía Tây, dồn sang phía Đông với mục đích cho Nga một đòn quyết định và đá đít Nga ra khỏi cuộc chiến này. Và binh lực của Đức thật sự rất lợi hại, trong khi Nga ngoài to xác ra thì rất vụng về. Hệ thống quân sự của Nga bảo thủ và lạc hậu phần lớn các lính Nga xuất thân từ nông dân đều mù chữ và chưa từng được đào tạo quân sự bài bản, thậm chí còn không biết cách lắp đạn súng. Đội ngũ chỉ huy thì toàn những thành phần con ông cháu cha, không có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Vì vậy, Nga đã bị Đức cho ăn rất nhiều hành và mất một vùng đất rộng lớn vào tay Đức. Mặc dù bị ăn hành ngập mồm nhưng Nga Hoàng vẫn kiên quyết theo đuổi chiến tranh. Nga quá lì lợm trong khi đến lúc này binh lính của Đức cũng đã quá kiệt sức và không còn đủ sức để tiến vào sâu hơn nữa. Vậy là kế hoạch đá đít Nga ra khỏi chiến tranh cũng bị phá sản. Lúc này một nước đế quốc tương đối khét tiếng ở châu Á đó là Nhật Bản. Tranh thủ lúc Đức đang mải đấu nhau ở châu Âu, Nhật đã gửi cho Đức một bức tối hậu thư nói Đức phải chuyển cho Nhật một vùng thuộc địa của Đức đó là vùng Giao Châu Trung Quốc và Nhật yêu cầu Đức phải trả lời bức thư trong vòng 8 ngày. Đức không trả lời tối hậu thư, vậy nên Nhật quyết định tuyên chiến với Đức và nhanh chóng chiếm được vùng Giao Châu. Ngoài ra tiện thể cướp luôn một số hòn đảo thuộc địa của Đức tại Thái Bình Dương. Tí nữa thì quên. Đức vẫn còn một người anh em nữa, đó là Ý. Ý thuộc phe liên minh, tuy nhiên đứng trung lập và không muốn tham gia chiến tranh. Ý đã bị phe hiệp ước dụ dỗ sẽ chia cho một ít phần đất của Áo Hung nếu Ý giúp hiệp ước thắng trận. Và có lẽ Ý đã nhìn ra được khả năng cao Đức sẽ ăn hành, vậy nên Ý đã quay xe. Áo Hung chửi Ý là đồ phản bội và quyết định sẽ cho Ý một bài học. Áo Hung quyết định tuyên chiến với Ý. Đức gặp hạn lớn khi vừa phải oan lưng để gánh tim, vừa bị đàn em phản bội. Nhưng thật may cho Đức lúc này, đế quốc Ottoman là một nước láng giềng của Nga và vốn có thù hằn với Nga trong nhiều năm. Biết được điều đó, Đức đã dụ dỗ Ottoman gia nhập băng liên minh. Ottoman chính thức gia nhập băng liên minh và tuyên chiến với Nga. Tuy nhiên, Ottoman có vẻ cũng hơi không thông minh cho lắm Kế hoạch đầu tiên của Ottoman đó là vượt qua vùng núi Caucasus để tấn công Nga. Tuy nhiên họ lại không lường trước được cái lạnh ở nơi này và hàng loạt binh sĩ đã bị chết cóng. Vậy là Ottoman chưa đánh đã thua. Sau đó Ottoman chuyển sang chiếm kênh đào Suez là thuộc địa của Anh. Nhưng quân Anh quá mạnh nên Ottoman lại ăn hành. Sau đó Ottoman cũng phát động thêm vài chiến dịch nhưng tất cả đều thất bại. Lúc này ở Ottoman có một bộ tộc gọi là Armenia. Người Armenia sống ở lãnh thổ Ottoman nhưng lại khá thân với người Nga vì họ có cùng tôn giáo. Chính quyền Ottoman cay cú một cách vô lý đổ lỗi việc mình thua trận liên tục là do người Armenia. Sau đó, đế quốc Ottoman thi hành chính sách diệt chủng người Armenia khiến gần một triệu người Armenia chết. Sự việc này đã gây chấn động dư luận thế giới thời đó. Quay trở lại Đức, sau hàng loạt kế hoạch thất bại, Đức nảy ra một ý tưởng mới. Ở khu vực Trung Á hiện nay đang có Ấn Độ và Afghanistan đang là thuộc địa của Anh. Đức thừa biết rằng hai quốc gia thuộc địa mà đánh nhau, mỗi quốc là Anh sẽ gặp rắc rối và Đức sẽ nhân lúc hỗn loạn đó thanh toán Anh luôn và Đức quyết định thực hiện kế hoạch đó bằng cách gửi điệp viên đến Afghanistan để tuyên truyền người dân hãy vùng lên giành lại độc lập từ Anh cũng như hãy tấn công người láng giềng Ấn Độ. Tuy nhiên, Đức không những không thuyết phục được Afghanistan mà hành động bơm để của Đức khiến Ấn Độ lên máu và Ấn Độ tuyên bố sẽ đấm vỡ mồm Đức. Vậy là kế hoạch bơm để của Đức đã bị phá sản lại còn giúp thêm một kẻ thù mới là Ấn Độ. Trước khi thế chiến nổ ra, các nước đã cùng nhau đàm phán về các điều luật bị cấm trong chiến tranh. Đầu tiên là không được phép sử dụng vũ khí hóa học, thứ hai là không được giết hại dân thường, Cuối cùng là thằng nào vi phạm làm chó Và Đức quyết định sẽ làm chó Đức bắt đầu thẳng tay thả bom xuống các thành phố dân cư của Anh Sử dụng vũ khí hóa học và tấn công bằng khí độc Đồng thời sử dụng tàu ngầm để đánh chìm các tàu chở hàng của Anh Chiến thuật tàu ngầm của Đức rất lợi hại Anh không có cách nào để ngăn chặn Hàng loạt tàu chở hàng của Anh bị bắn chìm Kinh tế bị bóc nghẹt Trong nước bắt đầu xuất hiện nạn đói Anh đứng trước nguy cơ bại trận Trong một lần tình cờ, Đức bắn nhầm vào tàu của Mỹ khiến 128 thủy thủ thiệt mạng Điều này khiến Mỹ từ một nước trung lập biến thành có ấn tượng không tốt đối với Đức ở mặt trận phía Nam, lúc này Áo Hung vẫn chưa giải quyết xong với Serbia. Bulgaria là nước láng giềng với Serbia và vẫn còn cay Serbia vì thua trận trong một vài cuộc chiến tranh trước đó. Đức và Áo Hung đã dụ dỗ Bulgaria nếu gia nhập băng liên minh thì muốn gì Đức và Áo Hung cũng trèo. Vậy nên Bulgaria quyết định gia nhập băng liên minh và tiện trả thù Serbia luôn. Bị Áo Hung và Bulgaria đánh hội đồng, Serbia thất thủ. Năm 1917, thế giới đã đánh nhau được 3 năm và cuộc chiến đã đi qua cao trào. Nhưng câu hỏi là nước nào sẽ ngừng bắn và rút quân khỏi chiến tranh đầu tiên? Và đó là Nga. Mặc dù diện tích quốc gia rộng lớn, nhưng kinh tế Nga lúc này về cơ bản đã không mạnh bằng Anh, Pháp, Đức. Để phục vụ cho chiến tranh, triều đình Nga đã huy động tới 10 triệu người, cộng thêm trưng thu nhiều loại thuế. Điều này dẫn đến việc thiếu nhân lực sản xuất nông nghiệp. Sau 3 năm đánh nhau, kinh tế của Nga xuống dưới mức báo động. Điều này đã đẩy người dân Nga vào cảnh khốn cùng, hàng triệu người đã chết đói. Tầng lớp chỉ huy quân đội toàn là thành phần quý tộc, con ông cháu cha, không có kinh nghiệm trên chiến trường nên Nga đã để thua Đức trên mọi mặt trận. Điều này gây bất mãn rất lớn trong dân chúng và quân đội. Mâu thuẫn xã hội trong nước ngày càng gay gắt. Tháng 5 năm 1917, một thanh niên tên là Lenin đã đứng lên diễn thuyết và kêu gọi người dân bãi công biểu tình chống chiến tranh. Phong trào này nhanh chóng lan rộng ra toàn nước Nga và cho đến tháng 10 năm 1917, một cuộc cách mạng quần chúng đã nổ ra tại Nga và ngày nay chúng ta được biết về cái tên Cách mạng tháng 10 Nga. Cách mạng tháng 10 là một cuộc chiến rất có ý nghĩa không chỉ đối với người dân Nga mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều các dân tộc khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên mình sẽ nói kỹ hơn về Cách mạng tháng 10 ở một video khác nhé. Cách mạng tháng 10 thắng lợi, Nga Hoàng bị lật đổ, Lenin tuyên bố thành lập nhà nước Xô Viết, chấp nhận mất một phần lãnh thổ của Tây Đức. Và sắc lệnh đầu tiên của nhà nước Xô Viết là tuyên bố rút khỏi chiến tranh, lấy dụng đất của địa chủ chia cho nông dân, củng cố nền kinh tế đất nước và cứu nhân dân thoát khỏi cảnh lầm than. Và như vậy, Nga là nước đầu tiên tuyên bố rút khỏi chiến tranh. Đây là một tin tuyệt vời cho Đức. Nga đã tuyên bố đầu hàng và bây giờ Đức có thể tập trung di chuyển quân lính đến phía Tây để tổng lực bắn hạ Anh và Pháp. Tuy nhiên, Đức đã nhìn ra được một vấn đề đó là Mỹ. Mỹ vốn là một quốc gia trung lập trên thực tế trong cuộc chiến này, Mỹ là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Mỹ đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ vào việc sản xuất vũ khí và bán cho các nước tham chiến. Tính đến năm 1917, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đã kiệt quệ cả về kinh tế lẫn quân sự vì chiến tranh, thì Mỹ lại giàu sụm. Lúc này Mỹ đã đứng số một thế giới cả về kinh tế lẫn quân sự. Nhìn ra được hiểm họa đó, Đức đã lên kế hoạch để quấy rối Mỹ. Nước láng giềng của Mỹ là Mexico. Trước đây Mỹ từng đấm Mexico và cướp mất ba bang Texas, Arizona và New Mexico. Biết được mối hiểm khích giữa Mỹ và Mexico, Đức đã áp dụng lại chiến thuật bơm đều bằng cách soạn một bức điện tín gửi cho Mexico. Trong bức điện tín, Đức xúi Mexico hãy nệ Hoa Kỳ và giành lại những gì đã mất và Đức sẵn sàng hỗ trợ Mexico trong vụ này. Và vụ này ngày nay được mọi người biết đến với cái tên là Điện báo Zimmerman. Bạn nào tò mò thì có thể lên Google để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên nhọ cho Đức, bức điện tín chưa kịp đến tay Mexico thì bị tình báo Anh bắt quả tang. Anh đã mách lẻo cho Mỹ biết chuyện này và đương nhiên hành động chơi bẩn của Đức đã làm Mỹ mất kiên nhẫn. Đức vốn đã nổi tiếng mất dậy từ những hành động phá hoại tàn ác đối với mỹ lại có vụ tàu ngầm của Đức bắn chìm tàu chở hàng của Mỹ. Vì thế, ngay từ đầu Mỹ đã không ưa gì Đức. Tuy nhiên, xét về mặt chiến lược, Mỹ đã cho Anh, Pháp và một số nước thuộc phe hiệp ước khác vay rất nhiều tiền để phục vụ chiến tranh. Nếu bây giờ phe hiệp ước mà bại trận thì khoản tiền đã cho vay của Mỹ sẽ mất trắng. Còn nữa, nếu Đức thắng trận, Đức sẽ là bá chủ châu Âu và với bản tính hiếu chiến của Đức, chắc chắn Đức sẽ không bỏ qua khu vực châu Mỹ và lúc đó Mỹ sẽ bị đe dọa. Vì thế Mỹ không muốn Đức chiến thắng, hay nói cách khác, Mỹ sẽ buộc Đức phải thua cuộc. Và bước biện tín này chính là cái cớ hoàn hảo để Mỹ khai chiến với Đức vào ngày 6 tháng 4 năm 1917. Mỹ tuyên bố sẽ phang vỡ mặt Đức. Quay trở lại châu Âu, lúc này binh lực của Anh Pháp gần như đã triệt quệ. Kể từ khi Nga tuyên bố đầu hàng, quân Đức đã dồn tổng binh lực về mặt trận phía Tây và úp sọt Pháp Anh vào những cuộc xung kích cực kỳ lợi hại. Và chỉ còn một chút nữa là Pháp sẽ mất Paris vào tay Đức. Đức tưởng như chiến thắng đã nằm trong tầm tay, thậm chí vua Wilhelm đệ nhị còn công bố ngày 24 tháng 3 sẽ là ngày hội quốc gia. Tuy nhiên, một triệu lính của Mỹ đã cập bến châu Âu và viện trợ cho Anh và Pháp, và đây là một tin không thể tồi tệ hơn với Đức. Sau 4 năm chiến tranh, binh lực của Đức đang ở trong trạng thái suy kiệt, trong khi quân Mỹ mới tham chiến lần đầu và đang ở trong trạng thái sung mãn nhất. Tiếp theo thì mình khỏi kể các bạn cũng biết, sau đó thì quân Đức bị ăn hành ngập mồm. Tất cả các vùng lãnh thổ mà quân Đức cực khổ chiếm được trong 4 năm chiến tranh đã mất chỉ trong vài tháng. Chỉ tính trong vòng 6 tháng, quân số của Đức đã tụt từ 5,2 triệu người xuống chỉ còn 4,1 triệu. Và Đức đã huy động gần như là hết nam giới trong nước đi chiến đấu. Tính đến tháng 6 năm 1918, quân số của Đức đã thua xa Anh, Pháp, Mỹ và họ thực sự không còn khả năng để chống trả. Đến cuối tháng 9 năm 1918, phe liên minh đầu hàng phe hiệp ước, Đức chính thức thua trận. Nhiều người Đức thậm chí còn không thể tin được rằng Đức lại có thể thua nhanh đến như vậy. Đây thực sự là một thất bại cay đắng của Đức khi họ đã gần chạm tới chiến thắng. Người dân bất mãn với điều này và một vài cuộc nội chiến đã xảy ra tại Đức. Vua Huy Wilhelm đệ nhị đã phải thoái vị và chạy trốn sang Hà Lan để tị nạn. Đế quốc Đức sụp đổ, diện tích Đức bị thu hẹp lại và đổi tên thành nước Cộng hòa Weimar Ngoài ra, các đế quốc khác như Áo Hung và Ottoman cũng sụp đổ và bị phân thành những quốc gia nhỏ. Tuy nhiên, mình sẽ nói rõ hơn về vấn đề này trong video khác. Sau đó, Đức bị phe thắng trận ép ký Hòa ước Versailles chính thức chấm dứt chiến tranh. Trong Hòa ước Versailles bao gồm việc Đức sẽ phải từ bỏ một phần lãnh thổ, giải tán quân đội và bồi thường tổn thất chiến tranh cho các nước thắng trận bằng một số tiền khổng lồ. Sau chiến tranh, đã có 1,5 tỷ người bị lôi vào cuộc chiến, 10 triệu người chết và 20 triệu người bị tàn phế. Mặc dù Anh và Pháp mang tiếng là nước thắng trận, nhưng tình trạng tổn thất còn thậm tệ hơn Đức và kẻ duy nhất có lợi sau cuộc chiến tranh này là Mỹ. Mỹ trở nên giàu sụng nhờ việc buôn bán vũ khí, nền kinh tế của Mỹ tăng gấp đôi, đã không bị bom đạn tàn phá. Ngoài ra tất cả các nước châu Âu đều là con nợ của Mỹ. Mình muốn chia sẻ cho mọi người một thông tin ngoài lề. Trong Thế chiến 1, không chỉ các nước châu Âu đánh nhau mà họ còn lôi cả những nước thuộc địa không liên quan vào cuộc. Ví dụ như Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp, hàng chục nghìn thanh niên Việt Nam đã bị đưa đến chiến trường châu Âu và bỏ mạng tại đó. Ngoài ra, người dân Việt Nam còn bị thực dân Pháp bóc lột, phải đóng rất nhiều các loại siêu thuế cho Pháp để phục vụ chiến tranh. Hiệp ước Versailles trên thực tế không hề đem lại hòa bình vì có những điều khoản vô cùng bất công. Nó chỉ đem lại sự bất mãn giữa nước thua trận và nước thắng trận. 20 năm sau kể từ khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất, có một kẻ đã lợi dụng những lỗ hổng của hòa ước Versailles để tạo ra một đế chế mới và phát động một cuộc chiến tranh mới có quy mô và độ thảm khốc gấp nhiều lần chiến tranh thế giới lần thứ nhất và cuộc chiến tranh đó ngày nay được biết với cái tên là Thôi video đến đây cũng là kết thúc rồi các bạn nhớ cho mình một like, share, một lượt đăng ký để để giúp uh, có thêm mình mình có động lực thêm để uh, làm ra video mới và bây giờ là video đến đây cũng là kết thúc rồi tạm biệt các bạn nha bye bye